cứ gần cái sóc lên những cái tiếng quân nhẹ ở trong bát trong đĩa nó sẽ có những tiếng động anh em nhá anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nhá nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống tất nhiên nó là lẻ máy tự khắc dùng một cái và mặt chắc nó sẽ dùng hai cái anh em nhìn nhá cứ một cách từ hai mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhảy anh em nhá trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nhá sau tôi không có nhiều nữa tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ đây là bộ bát đĩa xanh chín đời tôi thử luôn anh em nhá anh em nhá bây giờ kiểm chứng luôn cho anh em này anh em đi về tôi kiểm chứng đi này nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em đi mua hàng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 chắn nó sẽ dùng hai cái mà lẻ nó sẽ dùng một cái bởi tôi sóc luôn anh em tôi đánh thử luôn anh em sau này có những cái quân đang nhảy anh em đặt xuống là thu âm tật nghe anh em nhá máy báo dung một và đèn dung một rồi trong ba trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh cả ca nội lẻ luôn mở này không mở sai ba đèn này anh em này chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá tiếp có những cái quân nhảy đặt xuống là thu rồi anh em nhá đèn nó nháy hai cái rồi trong ba trong đĩa tất nhiên là chẵn rồi đánh cả hà nội chẵn luôn mở này không bao giờ có chuyện xài này nhá tiếp này quân lạc được quát biết lạc được anh em nhá tôi khẳng định luôn cái đồ đồ độc quyền rồi máy báo không một rồi và nháy một cái rồi trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh cả một tỷ và lẻ này mở này không bao xài chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nha qua vài tiếng bạc à, tôi để ra cái mắt để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em rung chỉ mình biết thôi người cạnh không thể biết được anh em ra tôi đúc luôn người tôi đây kỷ niệm cho em vài ba tiếng bạc anh em nhanh nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn này này nhá mày báo rung hai rồi xong ba trong đấy tất nhiên chẵn rồi đánh cả một tỷ và chẵn thôi mở này ai đấy cái này ra đây của tôi mở không mở sai chồng quân hay chồng vị máy đều như kết quả anh em nha tiếp này đây những cái quân nó nhảy lên này anh em cảm thấy rất giống nhau nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nha người để làm sao nhận được ra ngồi anh em máy vẫn báo số hai rồi chồng qua chồng đến tất nhiên chắc rồi đánh cả cá nội chắc luôn mở này không bỏ chuyện xài anh em nha kỷ niệm cho em một tiếng bạc cái này bạc đi rồi